với giá hiện tại thì bao nhiêu tiền thì chúng ta có thể bắt đầu được với cái game này ok vũ sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên trước nha là bao nhiêu tiền thì chúng ta có thể bắt đầu được tính tính tới thời điểm hiện tại á, thì một cái đồng đây một cái đồng debate á, mai bet cái đồng đi bet á thì à, đang là 4,9 4,95 đô một đồng thì Vũ cho rằng là khoảng là 5 đô đi thì khi mà 5 đô như vậy á mà để chúng ta bắt đầu mà với một con bet á đấm nào một con bet á ví dụ nè à, để bắt đầu mở được một con bet đó thì chúng ta cần ít nhất ba đồng này và khi chúng ta có ba đồng này á, thì tương đương với 15 đô thì à, chúng ta cũng đã bắt đầu chơi được rồi nhưng à, mình đầu tư ít thì chắc chắn là cái mà lợi nhuận của mình á hoặc là những cái à, level của mình á những cái cày trong game này nè thật, thật sự nó sẽ lâu hơn đúng không mình bỏ ít tiền hơn mà thì đồng nghĩa là mình sẽ cày chay thì nó rất là lâu và nó có thể lâu hơn đồ như thế nào nhưng vẫn chơi được để tất cả anh chị chúng ta cứ trải nghiệm game đi ạ à. cho biết biết đâu được chúng ta mở được những con bé tốt những con bé ngon thì video sau vũ sẽ hướng dẫn và vũ sẽ làm một cái video làm như thế nào để chúng ta biết được là đâu là con bé ngon và đâu là một con bé chúng ta cần tiến hóa cần tiến hóa những con bé nào tại vì khi chúng ta tiến hóa trong game này có một cái bước nữa là bước tiến hóa nữa thì chúng ta cũng phải mất uh, cái lượng trứng tiếp theo một cái ờ, lượng uh, debate tiếp theo thì uh, khi mà chúng ta con nào mà chúng ta cũng nâng hết thì không thể nào mà chúng ta thật sự là nếu mà nhiều nhiều người mà nhiều tiền á thì bộ không nói nhưng nếu mà anh em đã chơi mà tiết kiệm chi phí nhất có thể á thì bộ nghĩ rằng á mình phải biết được những cái điều này để khi giờ chúng ta nâng cấp một con bé thì chúng ta biết con bé nào con bé ngon và con bé nào con bé chưa được ngon thì chúng ta nên mới bắt đầu nâng cấp con đó vì bỏ cũng phải khi mà nâng cấp thì chúng ta cũng phải bỏ tiền mà đúng không nào thì cái câu hỏi đầu tiên á là bao nhiêu tiền thì chúng ta có thể bắt đầu được thì đối tính với đây là nó đã 5 đô rồi hôm qua ai mà mua được với cái giá mà 3,5 đô này nè thì nó tầm khoảng 10 11 10 đô 10 đô rưỡi 11 đô thì chúng ta bắt đầu rồi nhưng bây giờ đề của nó đang là 5 đô rồi thì bắt đầu khoảng 15 đô thì chúng ta có thể bắt đầu được mở được một quả trứng đầu tiên ok và khi mà chúng ta đó là câu hỏi thứ nhất thì cái câu hỏi thứ hai á là làm thế nào để chúng ta có thể nạp tiền vào cái game này cái câu hỏi thứ hai á làm thế nào chúng ta có thể nạp tiền vào cái game này á thì cái điều đầu tiên á cách nạp tiền nè vũ có ghi ở đây nè cách nạp tiền và mua trứng trong game my DeFi Bet mạng BSC nha tất cả anh chị Vũ sẽ hướng dẫn tất cả anh chị làm mạng BSC vì sao ạ à? cái đầu tiên á mình phải chuẩn bị phải có một cái tài khoản Binance cái thứ hai á thì chúng ta phải có một cái ví MetaMask và cái cái hướng dẫn tài khoản Binance này á Vũ sẽ để dưới đường link cách đăng ký như thế nào và khi cách đăng ký và KYC như thế nào KYC là chúng ta xác minh danh tính nha tất cả anh chị à, vì cái sàn này là sàn sàn két nên chúng ta phải xác minh danh tính rồi xong chúng ta mới giao dịch được và khi mà chúng ta có lên Binance chúng ta mua đồng USDT và khi từ USDT chúng ta mới chuyển qua ví MetaMask của chúng ta Điều nào có hai bước chúng ta cần làm là mua USDT và từ mua USDT đó xong mình chuyển về ví ví MetaMask của chúng ta và khi mà chuyển về ví MetaMask rồi á thì chúng ta bắt đầu mới mua cái đồng debit đó và chúng ta bắt đầu chơi game là được rồi đúng không nào ok thì đây là một cái giao diện của Binance đúng không nào thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn á muốn để mà bắt đầu một cái game này á chúng ta muốn mua đồng USDT Vũ sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị cách giao dịch mua USDT bằng tiền Việt Nam đồng như thế nào Ok thì à, đây là cái giao diện chính của sàn Binance thì chúng ta bấm vào cái phần mua nè mua crypto nè chúng ta có thể là mua bằng thẻ tín dụng à, ghi nợ à, hoặc là ở đây nó mới thích hợp nè thẻ Visa Mastercard chúng ta có thể mua được hoặc là chúng ta mua B2B B2B là chúng ta mua người người với người tất cả anh chị à, ở trên này thì tất cả anh chị đừng có, có cũng không có e ngại gì đâu ạ à. cái việc mà mua B2B này cũng rất là nhanh thôi không có ừ, sợ bị lừa đảo gì đâu nha tất cả anh chị vì khi mà chúng ta muốn bán ở trên này thì chúng ta phải có uy tín rồi đó sau khi mà bấm vào đây B2B nha đúng nha cũng sẽ hướng dẫn tất cả anh chị cách mua B2B nha bấm xác nhận nè ở chỗ này, ở chỗ này nè chúng ta có chữ fiat nè chúng ta bấm Việt Nam đồng nha tất cả anh chị thì đây nè hoặc là nếu nếu mà chúng ta muốn mua từ người trực tiếp như vậy nhưng không á thì chúng ta có thể là bấm vào phần nè giao dịch nhanh nè vũ thì vũ mua giao dịch nhanh luôn thì à, khi mà giao dịch nhanh này vũ thấy là cũng không có chênh lệch bao nhiêu đâu à, đây nè mua đây là số tiền mà chúng ta muốn mua ví dụ là vũ muốn mua ví dụ là 3 đồng 3 15 USDT 150 ngàn ở đây là trả giá hả ok ở đây ví dụ muốn mua là ừ, ba ví dụ là 5 đồng ví dụ là Vũ muốn mua là bao nhiêu ta Vũ mua 20 đô 20 đô đi ở đây mua tối thiểu 20 đô nha đó 468 ngàn ở mình bấm nè USDT nha USDT anh chị bấm mua sau khi mình bấm mua xong rồi á bấm mua miễn phí nè đúng nào thì chúng ta phải chuyển khoản cho họ ở đây có hai hình thức thanh toán một là momo hai là chuyển khoản ngân hàng cũng bấm chuyển khoản ngân hàng nha đây mình xác nhận mua nè là 468 ngàn đó thì khi mà tới cái bước này rồi á thì chúng ta là thấy không ạ đây là tên đây là tên cái người mà mình à, muốn chuyển thứ hai là số tài khoản ngân hàng của họ mình chuyển chuyển khoản cho họ và đúng số tiền này được nào và khi lưu ý khi mà chúng ta chuyển tiền á chúng ta ghi cái chỗ nè họ có nhắn tin cho mình nè là hãy ghi cái số lệnh giao dịch đây là cái số lệnh giao dịch là cái số lệnh giao dịch đây nè đúng nào chứ đừng có ghi là mua bán của SDT gì hết á đúng nào thì vì nó sẽ bị ảnh thuế gì đó và sau khi à, sau khi mà chúng ta chuyển xong và thực hiện giao dịch xong rồi chúng ta bấm chỗ nè đã chuyển tiền rồi bấm tiếp theo và nên đợi một chút nữa thì tiền nó sẽ về ví của chúng ta đúng nào và sau khi về ví thì chúng ta bắt đầu là đây nè đó sau khi mà chúng ta mua xong rồi á thì chúng ta sẽ về vĩ của chúng ta độ nào vĩ phi fiat sport nè đó khi mà mua xong rồi á thì cái đồng USDT nó sẽ về đây ví dụ nè USDT nó sẽ về đây cho tất cả anh chị nha còn à, à, khi mà chúng ta mua á mua xong rồi á nếu mà anh chị vô đây cho chị không thấy á thì chúng ta phải bấm về cái tài khoản fiat nè đúng nào và khi tài khoản fiat khi mà chúng ta mua ở P2P mà thì nó sẽ về tài khoản fiat này và từ tài khoản PS này á, thì chúng ta mới bắt đầu là chuyển đổi đúng không nào chuyển đổi đâu nào chuyển khoản nè chuyển khoản nè chuyển về cái cái tài khoản fiat của chúng ta đúng nào từ fiat sang sport của chúng ta đó và về chúng ta sẽ về ví fiat sport đó mua USDT xong rồi mà đúng nào thì chúng ta hãy bắt đầu mới bấm cái chữ rút tiền nè đúng nào USDT nè đúng nào mình tìm thấy đồng USDT nè và không chịu rút tiền thì ở đây á mình sẽ chơi trên mạng BSC đúng nào Binance Smart Chain mình uh, cần có một cái ví MetaMask thì cái ví MetaMask đây địa chỉ MetaMask đây và cái mạng BSC đây Binance Smart Chain đây đúng nào mình phải chỉnh đúng mạng nha mình sao chép cái địa chỉ nè đó đúng nào xong mình qua đây mình dán vào mình nhớ chọn mạng lưới mạng lưới là bếp bếp 20 anh chị BSC nè đỡ nào không chúng ta không không không không ghi đúng mạng thì nó lại à, sao ạ à? không ghi đúng mạng thì tiền nó mất đó chị và chúng ta không thể nào tìm lại được đâu ạ à. đó ví dụ bấm tối thiểu là 10 đô đúng nào chúng ta bấm số tiền chúng ta cần chuyển đi ví dụ là 20 đô rồi xong chúng ta bấm rút và chúng ta xác nhận bằng số điện thoại xác nhận bằng email coi như là xong rồi đúng nào và mình đợi một chút thì cái tiền nó sẽ qua cái ví metamask của chúng ta đó trong ví metamask của chúng ta đây này nó sẽ USDT nó sẽ có ở trong ví metamask của chúng ta đó và khi mà chúng ta có USDT ở trong ví metamask của chúng ta rồi thì chúng ta lên cái để mua cái đồng uh, à, debit á thì chúng ta lên PancakeSwap nha đó chúng ta bấm kết nối nè connect ví nè connect ở góc phải nè đó sau khi connect xong rồi á thì chúng ta mới vào đây chúng ta chọn USDT đây chẳng hạn USDT đúng nào đó dưới này nè chúng ta bấm đồng debet d b e t độ nào đó bấm inbox nè đó nếu mà anh chị không biết cái đồng cái contract của cái con debet này nè à, ở đây bây giờ cái ba cái sự quán nó có hỗ trợ này rồi còn nếu mà không chưa biết cái contract của debet thì chúng ta vào cái uh, trang my debet nè chúng ta tìm cho chắc chắn như cái gì đúng nào đó thì ở đây nè có phần debate token nè đây là cái contract của nó và mình có thể là copy nè sao chép địa chỉ liên kết này đây, contract nè đó đúng không bấm ở đây chúng ta copy copy cái địa chỉ này chúng ta về ban kết swap chúng ta bấm vào đây chúng ta giãn vào đây đó thì nó cũng hiện ra nè đúng nào đó coi như là mình đã đúng rồi ví dụ mình mua mình muốn mua ba đồng đi bet nè mình bấm ba 3 đồng, 3 đồng đi bet nè thì giá của nó là 15,39 đô nên anh chị muốn nạp vào tài khoản này á, thì chúng ta bắt đầu nạp khoản để mua một con bé đó thì chúng ta bán nạp khoảng 20 đô đi để đó đúng nào để biết đâu sau này anh chị nạp thêm vào ok xong mình bấm swap coi như là đã xong rồi được nào sau khi bấm swap xong rồi á thì chúng ta uh, thì chúng ta mới bắt đầu vô cái game hôm qua vũ mới có kêu là bắt đầu vô nè play now nè thì nó sẽ ra giao diện như vậy ở khi ra à, giao diện như vậy rồi chúng ta bấm on buy này chúng ta chơi trên mạng Binance Smart Chain thì chúng ta bấm vào on BSC Chain nè đúng nào xong bấm là nó sẽ tự động ra cái giao diện này cho mình luôn và sau khi vào cái giao diện này cho mình rồi á thì chúng ta muốn mua trứng ở đâu ạ à? mua trứng thì chúng ta vào shop thôi nè đúng nào sau khi vào shop rồi á thì chúng ta bấm mua nè bet nè muốn mua bet nè đây là ba quả trứng nè hiện tại vũ đang còn được 7 7,9 7,9 đồng token đó đúng nào bây giờ vũ, vũ mua nè bấm mua nè sau khi bấm mua đúng không nè bấm, bấm bi nè sau khi bi xong rồi ở đây là cái phí giao dịch của chúng ta ở đây mình có thể chỉnh về nè mình để giảm phí ra xuống 20 đi 200 ngàn đi thì nó rẻ hơn 0.025 nè còn ban đầu nè ban đầu là 0.025 đúng không 0.0025 bây giờ mình chuyển phí ra cho nó rẻ xuống còn 0. Chấm. đó sau mình bấm xác nhận là ok được nào sau khi bấm xác nhận xong rồi đó sau khi bấm xác nhận xong rồi đúng nào mình đợi một chút nha đó Vũ đã mua xong một quả trứng rồi sau khi bấm xác nhận xong rồi thì chúng ta ra đây chúng ta mở trứng thôi nó đang bị lát nha nó đang bị lắc một chút tí nữa là trứng nó sẽ về thôi đúng nào hoặc là vô đây hôm qua mình mở cũng khá là nhiều rồi mình chơi một ngày chắc được nửa ngày mở được 11 con mà chưa có con nào ngon cả <laughs> ok nha đang bị lát nha đây mình thử vào lại nha mình thử vào lại nha đó đó là cái cách mà chúng ta có thể mua được cái bet chúng ta cách mà chúng ta nạp tiền vào từ Việt Nam đồng sang ờ, USDT từ USDT chuyển sang um, MetaMask đúng nào chuyển sang metamask đúng nào ồ oh. chưa thấy trứng đâu chắc đang bị lát rồi tất cả anh chị ơi đó và khi mà chúng ta mua xong quả trứng rồi thì nó sẽ hiện quả trứng đây nè chúng ta đọc bấm vào đây nè và chúng ta đập quả trứng thôi thế nào cái, cái quá trình đập trứng thì về ờ, quá nhiều rồi Được. Ok, được nào. Video đến đây của Vũ coi như là đã xong rồi. Thì uh, anh chị em nếu mà thấy hay cho Vũ một like, một subscribe kênh YouTube của Vũ nha. Và đặc biệt ở đây nè, mình có một cái group cái group này thì um, cái group này là ừ, của mới lập từ hôm qua thôi hai ba ngày rồi à, và cái group này anh chị em nào mà chơi cái game này thì chúng ta cùng vào đây nha chúng ta cùng trao đổi với nhau và khi mà trao đổi với nhau thì sẽ ra nhiều một số vấn đề hoặc là có câu hỏi nào muốn hỏi thì cứ lên đây hỏi trực tiếp luôn ở đây không phải có riêng một mình vũ mà có rất nhiều anh chị cũng đã chơi trước trước ngay đôi lúc sẽ chơi trước cả vũ rất rất là lâu rồi đúng nào đó và chúng ta cùng lên đây chúng ta làm ok rồi uhm, rồi video của vũ đến đây coi như là đã xong rồi thì um, cho vũ à, nếu mà anh chị nào thấy hay đổi cho một like nha nhớ vào cái đăng ký cái group này nha vũ sẽ để đường link phía bên dưới cho tất cả anh chị và cái vũ sẽ để lại cái đường link cách hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Binance Sirene như thế nào và cách cài đặt cái ví MetaMask như thế nào vũ sẽ để được link phía bên dưới nha anh chị cùng coi video hướng dẫn nha rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại nha